chào bà con thì ngày hôm nay thì khác à, với à, khung cảnh mọi khi mình ở à, trại thì ngày hôm nay thì mình đang ở Sài Gòn và ở Sài Gòn thì mình cũng có một cái điểm mô hình để mọi người bà con muốn tham quan thì có thể đến Sài Gòn cho nó thuận tiện thì ở đây mình cũng xài máy ấp trứng nhưng mà mình xài máy ấp trứng cái loại mini loại nhỏ và hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách như là ghép chim bồ câu từ máy ấp trứng ra cho bố, bố mẹ nuôi như thế nào tại vì à, cái à, kỹ thuật này đòi hỏi mình phải à, kỹ nếu mà mình làm không kỹ thì chim bố mẹ khi mà ra kia kìa nó sẽ à, à, không nuôi con và cho đến cái việc à, mình à, bị thất thoát thì đây là máy ấp trứng mình mới mua nha đây cho mọi người xem luôn thì à, ở trong này là nó đã đang nở con nha mọi người đây này thì à, bây giờ này mình sẽ à, đây những quả này là gần nở đây nhé đây này, nó gõ trứng này quả này gần nở này à, quả này cũng gần nở luôn này trong khoảng à, vài tiếng nữa là hai quả này sẽ nở này đây luôn ở Sài Gòn thì mình không nuôi được à, nhiều nhưng mà mình à, nuôi dạng mô hình thì cũng ok để mọi người muốn tham quan còn trại chính của mình thì rất là nhiều chim nhưng mà xài cái máy ấp trứng này thì cũng ok đấy mọi người thì bây giờ mình sẽ mang con chim này nhá mới nở đây mọi người thấy này mình để vô lòng bàn tay nha à, giờ mình sẽ đậy cái này lại cái máy ấp trứng à, mini này à, cũng rất là thích hợp cho cho những ai à, nuôi à, nuôi gà này nuôi chim bồ câu mà đã ít xài à, ok lắm mọi người nhé, bây giờ mình sẽ theo chân mình để đi ghép chim bồ câu mới nở ở Sài Gòn thì mình được cái là đất ở đây là mình rất là rộng như là ở quê luôn đó mọi người rất là nhiều người đến đây tham quan vừa nuôi bồ câu gà và bồ câu thái luôn nha thì đây à, cho mọi người xem này thì à, sẽ ghép cho bố mẹ nuôi nha đây là bồ câu ờ, titan siêu thịt của thái nha mọi người cam này là đang nuôi con hết á mọi người thấy êm không đó, à, nó ủng con nó nha và cám mình cho à, chim một câu ăn này là cám à, con cò trộn với bắp hiện tại là mình chỉ cho ăn cám con cò trộn với bắp thôi còn những cái loại khác mình sau một thời gian mình sử dụng thì mình thấy nó không hiệu quả và nó cũng tốn kém nên là mình chỉ cho ăn bắp và trong bắp thì nó có chất đạm á, nên là cùng phối hợp cùng với à, cám à, gà đẻ và hiện tại là mình đang sử dụng thêm là cám siêu gà đẻ nữa thì là nó rất hiệu quả mọi người không cần cho ăn thêm bất cứ loại khác có nhiều người nuôi cho cái à, thêm cái này cái kia nhưng mà đôi khi ấy, những cái loại đó mình mua phải nó bị ngâm thuốc ấy, thì lá chim của mình nó bị bệnh là vậy mọi người nên là mọi người kỹ trong cái việc à, lựa chọn à, thức ăn cho chim bồ câu đây này, mọi người đi một vòng này đây là những cặp chim này. Đấy, đang đặt mái luôn này mọi người người ừ, đặt mái trong luôn kia là đẻ hai trứng nha đây này cặp này là cũng sinh sản luôn bây giờ mọi người thấy đẹp chưa hai trứng luôn nha đó là gần đẻ đó mình cũng uh, ờ, ở ờ, mặc dù là có máy ấp trứng nhưng mà mình vẫn cho chim uh, một số cơ số cặp uh, ấp trứng uh, mọi người nhé chứ không phải là mình 100 phần trăm xài trứng máy ấp trứng đâu lúc nào có một số cặp ok thì mình vẫn cho nó sử dụng uh, ấp tự nhiên và khi mà mình mang chim ra chim mà nở trong máy ấp trứng thì mình mang ra cho bố mẹ nuôi mình ghép ba ghép bốn đó là chuyện bình thường nhưng mà mọi người phải có kỹ thuật nha lúc nãy mọi người thấy mình làm rất là nhanh thì mọi người cứ nghĩ là nó đơn giản đâu nhưng mà mình còn, à, còn áp dụng thêm một vài cái bí quyết đấy nếu mà mọi người mà cần à, tìm hiểu kỹ là bí quyết như thế nào thì cứ nhắn tin cho mình hoặc alo cho mình số điện thoại là mình để trên màn hình luôn á 096 114 2323 thì mình sẽ chia sẻ hết bí quyết cho mọi người luôn còn à, mỗi người nuôi chim bồ câu thì họ có cái bí quyết riêng còn bí quyết của mình ấy, thì à, mình sẽ trao đổi cụ thể với những ai mà à, thứ nhất là đam mê nuôi chim và mong muốn thì mình sẽ trao đổi còn ở trên này thì à, mình sẽ làm à, nó nhanh gọn để à, không tốn thời lượng của những người khác thì mình làm nó hết sức ngắn gọn là như vậy thì đây đây là chim bồ câu con ở bên kia nhờ những cặp bố mẹ chim bồ câu ti tân thái siêu thị thì mọi người cũng biết rồi rất là đỉnh cao trong cái việc nuôi con đây cho mọi người xem cái, cái, cái cặp mình mình à, lúc nãy mình vừa mới ghép này nó êm lắm nha hết sức bình thường luôn á tầm khoảng vài ngày nữa thì mình sẽ làm tiếp clip để cập nhật cho mọi người gì à, xem là nó hiện tại đang lớn như thế nào còn đây cho mọi người xem này ở bên này thì à, mình ghép ba ghép ba cho mọi người xem rồi Sài Gòn thì mình nuôi rất nhiều chó mọi người nha mấy con này là gọi là chó chiến của mình luôn á nghĩa là nó bắt chuột rất là ghê và nó trong nhà nữa ở đây à, mọi người có thể thấy xung quanh này có bụi tre đó như là ở quê không khác gì ở quê luôn và ở Sài Gòn nha hiếm có nơi nào mà như nhà mình luôn đấy á đây cho mọi người xem tận mắt luôn đây là đây là ba con nha dưới này có ba con này bố mẹ nó bị à, cho em rồi cho mọi người xem cũng phải cho lắm nha đây là mình nuôi ba luôn nha nuôi ba luôn á ba con chim một con kìa nuôi rất là tuyệt vời và con được câu ra rằng chỉ có siêu thịt thôi mình thì mình rất thích <laughs> chia sẻ kinh nghiệm để cho mọi người à, biết là mọi người nuôi cùng ở đây là đây mọi người đây là cặp này đang nuôi hai con nha trong máy ấp trứng có khoảng 1-2 ngày nữa nở mình ghép tiếp mình ghép tiếp cái cặp này nuôi nha này, cặp này thì nó hiền hơn này mọi người nó không có có cắn như cặp kia có một cặp số cặp nó dữ lắm mình thò ra nó, nó quá chiến luôn người thấy đã chưa ở Sài Gòn thì đôi khi cũng thuận tiện mọi người mình à, đi đi à, lại lại cho nó thuận tiện đó còn trại à, của mình ở trên Đắk Lắk thì mọi người cũng biết rồi nuôi chim bồ câu rồi nó là rất là nhiều và nuôi trên Đắk Lắk rất là to và vừa qua thì mình có có vận chuyển chim đi Quảng Ninh Hà Nội vài trăm cặp đấy mọi người Nói chung là chim của mình đi khắp Việt Nam luôn và mình rất tự hào về điều đó đây, hệ thống nước bên mình là làm tự động luôn nha và cái này thì có rất là lâu rồi nhưng mà mình vẫn muốn quảng cáo cho mọi người xem không phải quảng cáo đâu mình chia sẻ cho mọi người biết còn cái thép này thì bên mình cái lồng này là bên mình sản xuất luôn này khác 100% so với mọi người mua ở ngoài chợ ở ngoài chợ thì mình chỉ xài được khoảng một thời gian ngắn thôi là nó sẽ sẽ hư sẽ hỏng nhé còn cái, cái này thì mọi người xài bao la luôn xài hơn chục năm hai chục năm cũng không hư đâu mọi người còn xài những cái thép bình thường mà mình mua có thể nó rẻ nhưng mà mình xài được ít lắm một thời gian ngắn là nó đã hư rồi rồi video của mình à, hôm nay thì mình cũng làm à, ngắn gọn và xúc tích và hy vọng rằng mọi người tiếp tục ủng hộ kênh nông dân làm giàu của mình thì hiện tại là mình mới làm tiktok luôn tiktok của mình cũng có cái tên miền là nông dân làm giàu luôn á thì mọi người có thể search trong cái ờ, từ khóa ở trên tiktok là nông dân làm giàu thì sẽ ra kênh của mình thôi và những ai mà hàng nghìn xem tiktok thì có thể ờ, xem thêm ờ, kênh tiktok nông dân làm giàu của mình còn youtube thì kênh của mình làm cũng khoảng 7-8 năm rồi rất là nhiều người biết rồi thì hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh nông dân làm giàu trên tất cả các hạ tầng cảm ơn tất cả bà con nha